cho mình ăn cho ờ, con cháu ở trong gia đình à, tất cả mọi người thân rồi à, xin cho cái thằng cháu ở bên bảy nó vừa bị accident nó đụng bể cái sọ đây là tới uh, khu nhà thờ ờ, trời diệp để hỏi là khu uh, ờ, hỏi là bà xui uh, dẫn con đường nào dạ dạ muốn đi đi đi vô vô, mộ cha trước hay là vô đi mộ, vô mộ trước đi vô, vô mộ trước đi vô mộ chắc mình ở trên xe cũng đâu có bụi bặm gì đâu <laughs> nữa ừ. vô uh, mình viếng mộ cha cái rồi mình ở ờ, đi qua cúng đi này này nọ chịu có xuống đây mà bây giờ quên đường hết trơn rồi có xuống đây lần á quên hai lần hơi gì á quên hết trơn tư trang chú xin giờ cho con được ta qua nặng khỏi như sinh đó Yeah. gia đình và được vui xin cha cha mơ cho những tình được mạnh giỏi qua thay qua được khỏe xin cha giúp cháu con điểm hòa gia đình đồ quý tránh quý khách hẹn hiệu cẩn thận hẹn hiệu cẩn thận vui quan xin hết lòng cảm ơn quý tương đương hành đi mình đi qua mình ờ, mình chỗ có văn phòng nào mình cúng được tiền á mình xin lễ thấy ở đây có đổi bên nào bên ờ, bên kia nó có cái văn phòng có văn phòng hả ờ, bà xu có làm lắm ừ, bà xu đấy bà xu với thành ờ, cái đó là bố thí thường còn này mình xin lễ dạ biết là bao nhiêu mỗi ngày biết bao nhiêu người đến giếng em sẽ xin lại thằng ăn cho con nó dũng rồi dạ cho con oh, <laughs> người nào cũng bận hết ông bỏ, bỏ lại vô đây hả dạ dạ cảm ơn mình muốn ghi gì đó mình vô mình ghi vô đó ừ. tôi có cầu xin cho cha cho ông xã của chị đứng lại đi về nhà bình an bình an mạnh khỏe xin lễ cho gia đình bình an mạnh khỏe vậy đó để cái này hả à, cái này là để tên mình rồi à, rồi à, đâu đâu cái bà thờ đâu rồi à? Ờ. Ừ. có thể là mình viết à, mình, viết tên mình để thôi ờ, xin lễ ờ, bình an xin lễ bình an cho toàn cả gia đình mình uh để vô thùng này nữa là xong rồi vậy rồi và dạ. xin cha cứu con dễ sình xin cha ban ơn lành cho nó xin cha cho tất cả các đứa cháu chúng con lớn lên mạnh khỏe học giỏi gia đình tất cả được bình an mạnh khỏe Phật tử chúng sinh biết có thể là khỏi hay không xin gia cứu Con tin tưởng là con sẽ giúp giúp Tạ ơn quên coi ba mặc cái áo gì nữa chứ Ở rồi bỏ bong bóng đó Ở nó có một cuốn bút à. Rồi đó là chị muốn gì cái gì đó chị đã đi viết đi viết cho chị Cậu à. xin cha xong rồi cha biết rồi Biết rồi, biết rồi, còn mình ở à, ổng coi như là linh mà à. linh thiên nè tâm nguyện của mình là ổng còn biết mình tới đây là không biết cái gì rồi Kính thưa tất cả cô chú bà con Bây giờ chúng tôi đã hoàn thành cái à, cái chương trình mà cái trip đi uh, Trung Bố Diệp thân như cô Trung Bố Diệp cầu nguyện xin xỏ rồi này nọ lại lục rồi cũng đầy đủ hết rồi bây giờ tụi con uh, trên đường ra cổng rằng mà chuẩn bị uh, trở về quê hình uh, chỉ uh, rút ngắn ít lời để uh, báo động vậy thôi rồi đến khi mà chúng con tới hòa hình thì chúng con sẽ à, cho tất cả quý vị biết là chúng con đã đến hòa ờ, hình ờ, đây bây giờ trên bước hành trình là đi uh, tìm một bà 90 tuổi làm từ thiện bà nói bà mới có 90 tuổi à Ra bà đi tìm mấy ngày nay mà bà đi lụm ve chai nhưng mà bà tìm mình không gặp bây giờ mình đi tìm bà tự phải đòn đi tìm Đó, bây giờ bắt đầu là từ cái ờ, nhà ông xui đi ra nè à, chạy xuống ờ, cái nhà của cái bà già 90 tuổi đó hồi xưa thì ờ, thật ra thì bà cũng còn trẻ bà đi tu rồi cái trường hợp học thức của bà nó cũng không được mấy gì giỏi lắm cho nên là sau khi ờ, tiếp thu rồi thì nhà dòng có đưa bà xuống ờ, ở trại heo cho bà nuôi heo cho nhà dòng rồi ờ, sau đó họ nói rằng là không có đủ kinh phí để mà chi cho toàn bộ những người tu sĩ thành ra mới giải thể về một số có nghĩa là cho về nhà vậy thôi chứ không phải là đuổi nhưng mà mấy năm qua thì bà già quá bà không có lớn tuổi bà không có cái đường sống á nghe nói là bà đi ờ, lụm ve chai bà đi kiếm mình cũng ờ, ba bốn buổi chiều rồi buổi sáng rồi nhưng mà cái lúc đó mình không có ờ, loại chỗ mộ nên mộ ông già bà già đó nhưng mà lúc đó mình không có ở đó thành ra bây giờ mình nghe cái tin đó mình uh, cử một cái đoàn đi kiếm đi kiếm bà để uh, ít nhiều mình có thể là giúp cho bà để uh, rồi bà sống qua ngày đại khái là vì bà già quá 90 tuổi mà mình bây giờ cũng thể bảy mấy tuổi nhưng mà mình cảm thấy rằng mình còn uh, yếu đuối nữa mà hà tác gì cái người 90 tuổi phải không vậy là mình bắt đầu uh, có cái cảm xúc ờ, rất là tội nghiệp quá bà này là bà tên bà sớm và sớm con của ông ờ, sáu trạch sáu trạch hồi xưa đó thì cũng bạn bè của ông già mình nhưng mà bây giờ thì ông mất rồi còn lại ờ, bà sớm bà sữa anh hai em trạch còn sống không em ông thứ hai cũng còn sống bà này bà ba cho là bà sớm sớm rồi mới tư sửa hả sớm sớm sửa rồi mới sen bà sen cũng đâu có chồng hả đây cái đường hành trình từ hòa hinh đi xuống hòa thượng con dẫn mũi nha xuống đây ờ, cho bà xã với bà hai ờ, nhìn nhà của bà sớm đó tại mình nhìn cái rồi mình đi thôi chứ đâu có ở đây chi lâu đó đây là cái nền mộ của ông già bà già mới vừa làm xong rồi chiều nay mấy uh, ờ, rồi mới đây nứt nữa trời ở dưới hai cái này nó khô đóng ăn dạ đó. đây là đây là ông nội ha còn đây là bà nội đây hãy nhìn kỹ coi là ngày tháng năm xanh rồi đây nha Hả? đây là ông nội ở đây thì ờ, chỉ có là một ông nội bà nội là coi như độc nhất vô nhị coi không có ai dùng cái ờ, đá hoa cương của mình hết những cái thứ này mình thấy về cho nó nó là gạch mỏng nó không phải là đá hoa cương còn của mình đá hoa cương nó rất là dày ở đây là độc nhất vô nhị luôn á chị như là không còn ai ờ, bà ngoại thì mép bên kia bà ngoại nằm mép bển bữa hôm mấy cái này nó nứt hết trơn rồi chị mới sửa lại nè bây giờ nó cứng nhắc luôn nó đặc sệt luôn coi như làm lại là nhìn thấy là mình an toàn trăm phần trăm luôn đó nhưng mà không biết sau này nữa 5 <laughs> năm 10 năm nữa thì không biết nó cứ cái đất cái đất ừ, gì khác hơn nữa thì <laughs> mình không biết nhưng mà nó nó bay cái ống hả hả Dũng nó bay ống hả không có phải cái cho nhà ấy đốt rồi lấy lấy quẹt bỏ lại sẵn ờ, ờ, ờ, ờ có đồ để quẹt đó, rồi sau này ai có lợi đốt nha thì mở ra ờ, ừ, quẹt có quẹt sẵn luôn ờ, ờ. Ừ. có đồ nghề đó mình đâu có ở cái này trực tiếp được dưỡng nó làm một ống gì là anh để bên bà ngoại rồi <laughs> ừ nãy anh cũng qua bển anh đốt rồi giờ trong đó có con quẹt luôn á là có quẹt luôn sẵn ta lại ta nhìn thấy là biết liền ha ờ, ừ. ừ. đây đây cho cơ hội đốt cho ông già ăn cây ờ, nha ông bà già ăn cây nha đi, đi trong đó vô đây đây nè đây nè đây nè tôi tôi chơi nguyên chùm luôn đó. đây đây đây bình hai cây nữa bình ơi đây cho mày hai cây mày ra mày xá ông ờ, chín mà chín cái phù hộ mày năm nay trúng tờ đi năm tới trúng tờ nữa đó. đây tụi con đây là những người coi như là đến để mà viếng ờ, mộ cha mẹ đây rồi không biết là con ờ, già rồi không biết là chuyện nào con mới về được nữa thì khi nào về được thì hay ờ, chuyện đó thôi chứ còn bây giờ thì không có ác chất là chừng nào cha mẹ ở đây phù hộ cho tất cả mọi người ở đây bà con cô bác mà ai tới đây mà đốt cho cha mẹ ăn cái nhang thì phù hộ cho anh ta lên đó, sau khi đốt nhang ở đây cho ông già bà già rồi mới đi tìm mới đi tìm nhà của bà xóm bà xóm thì cũng lớn tuổi quá thành ra mình nghe bà đi tìm mình mình cũng rất là xúc động rồi lên đi em hả đốt bà ngoại hả ok ok đi đi đi đi. có có có có nhang có đèn hết đi nào lên ngồi đi lên ngồi đi vô đi vô đi vô đây là bà ngoại bà ngoại bà dì vợ tôi nè hả không có cái này là bà dì vợ tôi á à. ừ ừ đây là ờ má của vợ tôi đó đây là ông ngoại thì nằm em nói kể nằm nằm đây là mộ của ờ, bà đây má em nằm trong bà ngoại ha à. bây giờ ờ, tụi con kéo cả đoàn ờ, phái đoàn mỹ về tới đây thăm má nè nghĩa là mỹ có việt có mỹ lai có <laughs> đủ thứ tùm lum la mong má phù hộ cho tất cả mọi người bạn bè của con được mạnh giỏi nha an khang là thịnh vượng ha rồi uh, um. Đó. đây nè bình nhang ở sao nè bình nhang sao nè rồi đây nè ở đây thì đốt nhang sao nó không có làm dính nhưng mà bây giờ bây giờ mình lấy lên được nè ok ok ok đúng rồi mình để đây đi mình đốt nha thấy không đó ok bây giờ à, tất cả mọi người thân của con ở đây về đốt cho má cây nhang mong má coi như là phù hộ cho tụi con mình giỏi để à, còn có thể trở về đây được à, thăm má nữa rồi à, cũng à, mong à, phù hộ cho những à, người thân của con ở bên này nếu mà có ngon cho con tờ giấy số đi trúng đi trúng lục đát đi rồi ờ, con về coi như mỗi năm mỗi năm thăm má luôn phải không trúng lục đát đi về bển mà con trúng lô tô một cái là giữ ạ ừ trúng ở bên mỹ một cái là kêu bằng giữ dằn lắm á à, má cho con trúng ờ, bảy lần đi kệ đi một lần thôi không không không không cần lần thứ hai nha đây là bạn ờ, của vợ con này nha cắm cho đó là cháu nậu con má đó ờ đây nè ông xui con nè đó. rồi còn hết rồi à hả ok đó rồi đi đó. vậy là phải biết thì sáng để ờ, khi nó làm đây sáng trời lên chút xíu ờ ờ ờ không sao cái đó để ờ, để mình ờ, tính sau tính sau để về tối nay coi rồi tối nay mình mới bàn kế hoạch coi nếu trường hợp như ờ, thấy không ổn thì kêu cái thằng thợ nó dán keo mình trả tiền cho nó thôi không có sao đâu mình kêu nó làm mình trả tiền mà mình đâu có sợ ờ, thiếu nợ nó đâu keo của mình hình như là cũng còn đó nó có làm keo nhưng mà hình như nó không có được mấy gì ổn chắc phải uh, chắc phải bàn thảo với tụi nó coi cho đứa nào xuống dán keo một bữa mình trả tiền cho nó dũng ha nó ăn bao nhiêu mình trả bao nhiêu à dạ ờ ờ vậy là vậy là dũng út đi với con à, thằng thằng bình được hả em rồi ờ, chị hai à, về nghỉ ngơi à, với dũng đó nha ừ tôi tôi đi chút xíu tôi về trăm ký gạo đi triệu mấy chạy đi lâu lâu mới cho bán lần nhà này hình như là nhà của thằng gì á thằng à, gì con chị ba á biết thằng cặp gì đâu biết không trời nắng cũng đỡ quá trời nắng nó, nó, mấy con lộ này mình chạy không dính xịn nữa ừ. rồi dưới này nhà người ta tùm lum hết trơn em ơi đây nè con đây đâu đây nè phải không không phải đâu ờ. biết đường rồi con lần xưa em đi người ta kéo dây chì bít đường em hết đi rồi em chạy xe xịn không em được được chứ được chứ chỉ nhà nào vậy Ủa <laughs> Dòng lại đó coi